thì bây giờ nó cũng đã được khoảng cỡ uh, ờ, nhiều đây là chắc 50 phần trăm rồi đó 50 phần trăm rồi giờ Phước sẽ đi từ từ vào nha bên đây thì mình uh, sẽ có uh, một cái uh, cái đường đi 1 mét 6 nữa sẽ có gào đây đang đổ cái máng sói đây cái đường đi sẽ tới cái lằn đường một chút nữa Phước ra sao Phước chỉ với cô chú anh chị xem mé bên này là cái uh, sân nửa cái láng chạy mình sẽ về vô trong rồi mình ờ, đổ cát lên nữa mình làm cái sân ở sau sân ăn trước chứ từ đây từ cửa nhìn vào thì đây mình sẽ có một cái tấm kiến này chừa cái khung này để ờ, chừa cái lỗ đây nữa để tấm kiến còn mé cái dách bên đây á, thì Phước sẽ để cái bảng chi ân mạnh thường quân mình sẽ còn xây lên tới cái cột ở trên đó nữa cô chú anh chị đó cái cột trên đó thì thứ hai sẽ bắt đầu đổ và sau đó thì sẽ xây tiếp để ờ, mình ờ, tiến hành mình lập ton lập ton thì nó sẽ là đổ dài ra dài ra phía trước này nè đó trên đó là cái đầu mới đổ ờ, cái máng sói thì nước sẽ chảy ra ngoài luôn đó mình còn xây lên nữa giờ mình đi vô trong nha đây cái đường đi là tới một mét tám thuận tiện cho việc mà di chuyển ông bà để khi mà có bệnh mình có thể đặt giường luôn võng luôn đây ở đây là một khu đây là một khu và sẽ có nhà vệ sinh nữa mà sẽ nhà vệ sinh sau có sẽ có cửa sổ luôn có labo nữa đó mình sẽ xây lên tới trên đó xong mình mới lợp ra lợp chuối xuống còn mé này là cái cửa sổ thì ở đây mình nhìn ra từ ngay chỗ mà một khu mình nhìn ra thì sẽ có một cái cửa sổ để nhìn ra sông luôn ra đây thì mình sẽ nhìn ra hàng rào nữa còn cái hàng rào một m sáu nữa tới ngoài đó xong mình sẽ nhìn ra sông ở sông thì nữa sau khi nếu mà có làm á ờ, làm xong ờ, máy ấm á nếu mà còn kinh phí đồ á và được sự hỗ trợ của cô chú anh chị nữa mình sẽ làm thêm một cái bờ kè ra thêm 3 mét nữa để chiều ờ, ông bà có thể ra ngoài để ngắm sông hóng mát đây tới bốn cửa sổ đây là một khu xong rồi ha giờ mình sẽ thêm qua một khu nữa đó thấy đường đi thấy rộng ha cô chú anh chị đây là một khu nữa nè đó con cũng có nhà vệ sinh hai nhà vệ sinh thì nằm cặp à, sát vách nhau sức chứa là tối đa là 50 50 giường 50 cụ đó và có cửa sổ và ở đây là mình sẽ ra đằng sau ra đằng sau đây ở đây thì mình sẽ có bàn ăn và bếp và kho mình sẽ để một cái à, cái bộ ni quăng ở đây đây là cái cửa bên đây là để làm nhà vệ sinh nhà vệ sinh thì mình làm mình làm theo cái lấy một cái khung trong đây vừa kho thì bên đây thì mình sẽ cắt ra mình làm nhà vệ sinh còn bên trong đó thì mình để cái kho kho để chứa đồ đồ đây là cái bếp có một cái cửa sổ bên hông luôn còn mé này là cái cổng sau cái cổng sau nha cổng sau để đi ra đây nè đi ra đây thì cái đường đi nó sẽ là mấy sáu đó đó tới cái lằn chỗ ờ, đó đó mình sẽ có cái hàng rào đó cô chú anh chị giống như kéo dài tới bên kia luôn đó đó mình làm hàng rào vậy mình kéo dài ra hàng trước mình đi lòn ra hàng trước được luôn đi lòn ra cái sân ăn trước và hiện tại thì uh, tuần sau mình sẽ xây thêm một mớ nữa là tuần tới còn hai tuần nữa là tết rồi nên à, sẽ bắt đầu à, tiến hành à, lợp bởi vậy hiện tại thì kinh phí nó cũng đang rất là eo hẹp tại cái phần lợp này hôm bữa là phước cũng có kêu người vào để đo đo cái phần lợp không ha lợp ở trong thôi là cũng họ lấy là một mét vuông là vừa đà rồi kèo rồi sắt đồ luôn á là họ lấy là một mét vuông là 390k 390 ngàn á và Phước cũng đang liên hệ để cái chỗ khác để coi coi giá cả như thế nào có rẻ hơn không và họ nói họ sẽ lập hết luôn bao thầu hết luôn phán cho họ là 98 triệu nên Phước ờ, cũng ờ, đang đắn đo suy nghĩ tại vì cái phần lợp này quá tốn kém chi phí và chi phí hiện tại là đã ờ, gần cạn kiệt rồi thì một chút xíu nữa sau cái phần clip này Phước sẽ như thường lệ nha Phước sẽ cập nhật tiếp cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ và sau đó công bố cái quỹ hiện tại mình còn bao nhiêu à, tiền công thợ mình còn bao nhiêu cô chú anh chị mình à, tiện cập nhật theo dõi đó và biết được để à, có thể à, chung tay được thì chung tay giúp cho cái phần lợp này xong để trong Tết này mình xong phần lợp còn qua Tết bắt đầu tiếp tục mình sẽ làm à, những cái phần khác như là ốp tường à, tô và làm thêm cái à, phần à, phần nền phần nền nữa và hàng rào nữa nói chung là còn nhiều lắm à, à bởi vậy à, Phước cũng rất là mong à, sự à, À, đồng hành của các cô chú anh chị để à, giúp đỡ cho cái máy ấm nó hoàn thiện một cách à, chân chu và thành công sớm nhất có thể để mình đưa vào hoạt động và gước những cụ già neo đơn về mình săn sóc Rồi giờ Phước sẽ xin phép cập nhật cái danh sách mạnh thường quân nha Cái chị này là chị giữ kho ở đây Hai vợ chồng luôn chồng thì cũng phụ mà chỉ ở đây chỉ phụ được chị phụ thì một tháng mình thuê uh, giữ kho ở đây là một uh, uh, 3 triệu một ngày 100 ngàn ngủ giữ kho luôn rồi bây giờ nhé mình sẽ uh, cập nhật danh sách mạnh thường quân nha dạ yeah. thì bây giờ Phước uh, xin phép uh, cập nhật cái danh sách uh, mạnh thường quân của uh, tuần 6 uh, từ ngày uh, 8 đến ngày uh, 15 tây tháng 1 năm 2012 thì à, trong tuần rồi à, có thêm là chị à, Nguyễn Thị Hồng ở Đài Loan hỗ trợ à, 1.000 USD chị Red ở Mỹ à, và chị này là tên Lan nha hỗ trợ là 1.000 USD chị à, Phượng Nguyễn bổ sung thêm 2 à, triệu để đúc tượng Phật Phước sẽ cộng chung vô luôn tại vì nữa Phước khi đúc tượng Phước cũng sẽ dùng cái quỹ này Phước làm luôn bởi vì cho nó tiện để mình chia hai ba phần thì chừng nữa ờ, tiền đó mình nó cũng tùm lum hết à tất cả gì của mám dưỡng lão thì phước sẽ gom về cho là một cái quỹ của mám dưỡng lão thôi cô Quỳnh Thị Nam ở Mỹ hỗ trợ là 4 triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng gia đình chị Đỗ Thị Mỹ Ngọc ở à, Canada hỗ trợ là cũng là 100 Canada hỗ trợ cho bên ờ, bức tượng nên Phước cũng sẽ cộng vào luôn thì uh, mong cho gia đình chị cũng hiểu ha tại vì cái này là chừng nữa em cũng lập cái bản tri ân thì tất nhiên cái bản đó em cũng sẽ cập nhật chung vô luôn với tất cả các mạnh thường quân thì cái nào chung của bên máy ấm thì Phước sẽ gom về một quỹ nó cũng không mất gì đâu hết trơn à bà Hoàng Thị Hiển ở Canada hỗ trợ 100 Canada một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 43209 hỗ trợ 100.000 đồng cô Phước Tam Nguyệt hay là nguyên gì đó hỗ trợ là 300k thì tổng cái số tiền Phước nhận được trong từng loại là Phước sau khi Phước quy đổi ra hết luôn nha à, của tiền Mỹ và tiền Canada luôn là 56 triệu 530 ngàn đồng thì bây giờ Phước sẽ à, cập nhật tiếp cái à, phần thu chi với lại cái quỹ hồi từng rồi là hồi từng à, năm khi mà Phước tổng kết vào ngày 8 à, tháng 1 năm 2022 thì các cô chú anh chị nếu có thắc mắc gì thì có thể xem lại những cái phần trước của clip để mình à, nắm rõ hơn thì hồi từng rồi mình còn là 60 triệu 969 ngàn đồng bây giờ Phước sẽ đọc cái phần thu chi nha hồi từng rồi thì mình chi cho vật liệu xây dựng là tổng cộng là à, okay, 30 triệu 120 ngàn đồng thì đây là các hóa đơn các hóa đơn thì tất cả hóa đơn Phước đều có giữ lại hết một tuần Phước sẽ thanh toán một lần Phước chiều uh, à, thứ bảy Phước sẽ ghé qua bên vật liệu xây dựng để thanh toán để uh, chừng nữa mình gom mình giữ những cái hóa đơn này lại để nữa có gì thì mình sẽ uh, đưa vào và đưa ra hay sau khi xong máy ấm Phước sẽ tổng chung lợi và Phước sẽ báo chi tiết cụ thể hơn nữa tiền công thì là 16 triệu 800 ngàn đồng thì tuần này tiền công nó mắc hơn các tuần rồi là do tuần này mình tăng thêm thợ và phụ tại vì bây giờ là những cái phần sau thì mình sẽ thêm thì khi nào bớt thợ phụ ra Phước sẽ thông báo vào à, tiếp cho cô chú anh chị biết bây giờ hiện tại là tới 8 người làm nha 4 thợ 4 phụ là trong cái tuần rồi lần sau thì nếu mà có ai làm tới đâu hay là cái công trình nó những cái phần mà nó còn ờ, ví dụ như là có nhiều người thì ờ, tới đó hết việc làm thì ờ, mình có thể cho nghỉ mình bớt ra một hai người thì Phước sẽ thông báo tiếp thì tổng cái số tiền sử dụng vào hồi từng rồi là 46 triệu 920 ngàn đồng thì mình lấy cái quỹ cũ trước đi nha quỹ cũ thì mình lấy 60 triệu 969 ngàn đồng mình trừ cho 46 triệu 920 ngàn đồng thì à, nếu mà cô chú anh chị nghe không kỹ không rõ thì mình có thể xem lại nha để mình cộng mình trừ cho nó dễ thì còn là 14 triệu 049 ngàn đồng thì mình lấy 14 triệu 049 ngàn đồng mình cộng cho cái quỹ à, cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ vào tuần này là 56 triệu 530 ngàn đồng thì cái danh sách hồi nãy Phước mới đọc đó, cách đây khoảng mấy phút trước đó, cô chú anh chị có xem thì mình sẽ biết nha thì tổng số tiền sau phần 11 đến ngày à, 15 tây tháng 1 năm 2022 Phước còn giữ là 70 triệu 579 ngàn đồng 70 triệu 579 ngàn đồng và cái số tiền này thì sẽ dùng tiếp tục để à, xây dựng máy ấm thì à, những uh, bắt đầu từ đây về sau thì những cái phần sau nữa hàng tuần có lẽ sẽ tốn tiền nhiều hơn vì bây giờ là mình sẽ chuyển qua cái giai đoạn là chuẩn bị lợp nè à, lợp lợp trước Tết tranh thủ thì bây giờ là bữa hổm Phước đã có hỏi rồi cái phần lợp á thì bây giờ là người ta lấy là 390 ngàn một mét vuông người ta phán cho người ta luôn thì tổng cộng là trên 250 mét vuông thì người ta lấy là 98 triệu thì Phước thấy cao quá nên có lẽ mình sẽ tìm một cái người cái nhóm khác hai đội khác để mình làm cái nào mà nó rẻ nó tiện nhất thì mình sẽ làm thì chừng nữa khi mà lọt xong Phước sẽ báo chi tiết cụ thể hơn rồi xong rồi đó mình còn phải làm thêm cái phần uh, uh, ốp gạch nè ốp tường nền còn thêm uh, à, đóng la phong mấy cái phần lặt vặt thì hồi từng rồi có một cái chị chỉ cho được ba uh, uh, tấm kiến nhà vệ sinh ba tấm kiến uh, một cái bồn rửa tay bồn rửa tay mà để quên một bồn bồn gì bồn rửa chén hai ngăn uh, mấy cái dòi sen hay gì đó nói chung là chưa có bồn cầu và chưa có cái labo để rửa rửa tay chỉ có cho ý kiến thôi rồi nói chung em cũng gửi lời cảm ơn chị nhiều nha không nhớ chị tên gì luôn nữa hình như chị nga hay gì đó rồi thì thôi phước xin ờ, kết thúc clip tại đây cũng rất mong các cô chú anh chị ờ, vẫn tiếp tục chung tay tiếp sức ờ, phước nói xin nhắc lại ha những cái tên mà phước đã cập nhật danh sách thì tổng đến bây giờ là danh sách mạnh thường quân là hình như là được 232 mạnh thường quân hỗ trợ cho máy ấm thì 332 mạnh thường quân này khi mà xong máy ấm Phước ờ, sẽ cập nhật trên cái bảng tri ân 50 000 Phước cũng vẫn cập nhật lên nha để mình tri ân khi mà bước vào máy ấm mình biết cái máy ấm đó là những mạnh thường quân những cái tên này đã từng những cái tên nghe thấy ghê quá ha những ờ, cô chú anh chị này đã từng Ờ, đóng góp từng viên gạch từng ờ, hạt cát gì đó hay là từng ờ, cây sắt này nọ rồi từng bóp xi măng rồi để vô hỗ trợ cho máy ấm thì mình ghi gõ ra hết rồi chi tiết vận hành máy ấm khi hoàn thành thì có lẽ Phước sẽ nói rõ hơn chi tiết hơn ở vào một cái clip nào đó để cho cô chú anh chị nắm rõ khi mà đã hoàn thành gần hoàn thành máy ấm đi bây giờ chưa xong nữa mình nói cũng không có được lợi ích gì và cũng không giải quyết được gì thôi bye bye chào và hẹn gặp lại